Tôi đem những phương pháp cũ này nói với mọi người Người nào học người đó thành tựu Làm sao có thể nhìn thấu Vì sao chúng ta nhìn không thấu Tâm họ thanh tịnh liền nhìn thấu được Chúng ta nói là tâm ý sơ xuất Như vậy là không được Hà hướng tâm của chúng ta Đối với những thứ của cổ Thánh tiên Hiền Có hoài nghi Bản thân lại có xen tạp Xen tạp những tập tánh về giá trị quán bình thường những nguyên tắc để xem vấn đề kia quý vị lại xem những thứ của thánh hiền quý vị nhìn không được cho nên ấn quan đại sư nói một phần thành kính quý vị liền nhìn thấy được một phần hai phần thành kính quý vị liền nhìn được hai phần mọi người đều cùng nhau xem của định mấy người cùng xem Tâm thành kính khác nhau Quý vị nhìn mọi thứ sẽ khác nhau Mười phần thành kính Quý vị nhìn sẽ mười phần thấu triệt Vì sao lại không làm Tôi đem những phương pháp bí quyết này nói hết cho mọi người Nguyên nhân là tôi không có phước báo, không có đạo tràng Tôi một đời một mình không nhà cửa Là cánh hạt giữa trời Lưu lạc khắp nơi Không nơi cố định Cho nên quý vị đến tìm tôi Bản thân tôi đã không lo được Làm sao mà cưu mang quý vị Không thể nào tôi chỉ có thể đem phương pháp dạy cho quý vị Quý vị y theo phương pháp này mà làm Chắc chắn thành tựu Thật sự là giả người tu giả người giảng sanh Không có ai bị sai sót Thật sự phát tâm, thật sự thực hành Người thiện như vậy quốc độ liền diệu Người thiện nhiều rồi Tai nạn trên trái đất này liền giảm ít Liền quá giải được Lòng người bất thiện Đều vì tự tư tự lợi Đều làm việc dành dằn lợi dưỡng Tai nạn này nhất định không thể tránh khỏi Chúng ta rất muốn ý thành Tâm chánh Tâm không chánh Tâm không chẳng là ý không thành Ý không thành nguyên nhân là gì? Không có trí tuệ Ngu si Cho nên phải chí tri Trí tuệ không khai mở Nguyên nhân là gì? Dục niệm của quý vị nhiều quá cho nên phải cách vật chúng ta bắt đầu làm từ đâu bắt đầu làm từ cách vật nói cho quý vị biết chúng ta cầm bốn cái rễ này chính là làm công phu cách vật rồi vật là gì chính là dục vọng của vật chất cũng bao gồm cả dục vọng tinh thần ở trong đó Dục là dục vọng Cách là cách trừ Nói cách khác Quý vị phải buông bỏ dục vọng Những thứ này Tổng hợp lại để nói Chính là trong đó Có tham sân si mạng nghi Bên ngoài có tài sắc danh thực thùy Những thứ này bên trong bên ngoài này Quý vị phải buông bỏ hết Bên trong là phiền não Bên ngoài là mê hoặc Quý vị đều phải buông bỏ hết Trí tuệ mới khai mở Tức là cách dợt rồi sau đó mới trí trì Trí tuệ liền hiện tiền Những phiền não của quý vị nếu như chưa buông bỏ được Phật Bồ Tát đến dạy quý vị cũng dạy không được Chúng ta bây giờ đi đâu mà tìm được Phật Bồ Tát Đến đâu để tìm được một vị thầy tốt Ngày nay không còn nữa Chỉ có nhờ vào bản thân mà thôi Trước tu hành đức hạnh Đức hạnh này là cách vật Sau đó mới cầu trí tuệ Chiếc chìa khóa vàng cầu trí tuệ phải đọc một trăm bài cổ văn Phải hạn định cầu chứng Nhất định trong thời gian hai năm hoàn thành Đó chính là công phu cách vật trí tri Công phu này thành tựu rồi Tâm liền chánh Ý liền thành Ý thành này chính là phát Bồ Đề Tâm mà nhà Phật thường nói. Ý thành tâm chánh. Quý vị tiếp thu sự giáo huấn của Thánh Hiền Không cần Thánh Hiền để nói Những điển tịch mà Thánh Hiền nhân lưu lại Quý vị đã thông đạt hết rồi Không còn một chút chướng ngại nào cả Vì sao vậy? Vì ý của quý vị, tâm của quý vị hoàn toàn tương đồng với tâm ý của thánh hiền ý của thánh hiền nhân là thành chân thành tâm của thánh hiền nhân là đoàn chánh quý vị tương đồng với họ cho nên vừa xem đã hiểu sẽ không sai lầm nếu như quý vị không có công phu trước đây những thứ của thánh hiền này quý vị cầm trên tay rồi thì ý nghĩa của nó quý vị cũng hiểu sai Xem kinh không phải là ý nghĩa của Phật Bồ Tát Mà là ý nghĩa của bản thân quý vị Như vậy làm sao được Quý vị xem những thứ này nền tảng quan trọng biết bao Ngày nay người thông thường rất công phu, rất nỗ lực Không có thành tựu, nguyên nhân ở đâu? Những thứ nền tảng không có nữa Không cắm rễ trên nền tảng cơ bản Bản thân chúng ta làm thành công rồi Người khác nhìn thấy liền giác ngộ Sẽ học theo quý vị Biết được những thứ của cổ Thánh Tiên Hiền là có lợi ích Thời gian 12 năm không coi là dài Đã thành công rồi sự thành tựu trong 12 năm này của quý vị Chắc chắn dựa qua những tiến sĩ của nghiên cứu sở ngày nay Quý vị xem nghiên cứu sở lấy được học vị tiến sĩ Mất thời gian bao lâu? 3 năm mẫu giáo 6 năm tiểu học là 9 năm Cộng thêm cấp 2 và cấp 3 cũng 6 năm Cộng thêm 4 năm đại học hai năm học thạc sĩ hai năm tiến sĩ Sau hai năm Chưa chắc lấy được bằng tính nhanh nhất là hai năm Quý vị tính thử xem hơn hai mươi năm Quý vị mười hai năm đã vượt qua người ta hai mươi năm rồi Vượt qua quá nhiều quá nhiều rồi Quý vị nói xem người xưa có trí tuệ hay là người nước ngoài có trí tuệ Phương pháp của người xưa tốt hay là phương pháp của người nước ngoài tốt như vậy rõ ràng đã bày ra trước mắt rồi Tôi nói với chư vị đồng học rằng Thế hệ của chúng tôi rất đáng thương Sinh trưởng trong thời kỳ kháng chiến đánh nhau với Nhật Bản Biến cố ngày mùng 7 tháng 7 chiến tranh bùng nổ tôi mới 11 tuổi. Thời đó trong nhà dạy con những gì? Trong nhà dạy nấu cơm, dạy giặt vũ áo quần, dạy bản thân biết chăm sóc bản thân, giáo dục việc cuộc sống vô cùng quan trọng. Vì sao vậy? Sợ lúc chiến loạn con cái thất lạc rồi, bản thân quý vị sống không được Cho nên trẻ con 8-9 tuổi đã bắt đầu giáo dục về cuộc sống Quý vị mới tiếp tục sống được Cho nên chúng tôi việc gì cũng có thể làm Trước khi tôi xuất gia Làm công quả trong am tranh của Pháp Sư Sám Dân Làm những gì? Nấu cơm Làm việc bếp nút Am tranh của Ngài không lượng Trong đó ở được năm người Nhà bếp một mình tôi làm Những tín đồ đến thăm Tôi còn có thể làm tới mười mấy món ăn Lúc nhỏ đã học rồi mà Cho nên đối với việc học Ngày ngày sống cuộc sống lang thang Đến đâu để mà học được Tôi thất học tròn ba năm Ba năm không đi học Ngày ngày đều chạy Người Nhật đuổi sau lưng Chúng tôi chạy đằng trước Lúc khoảng cách gần quá Ngay cả tiếng súng nổ cũng nghe thấy được Tiếng pháo thì khỏi phải nói rồi Sống như vậy 8 năm Mười tỉnh Giang Nam tôi đều đã đi khắp Cho nên rất muốn đi học Nhưng không có cơ hội Đến Đài Loan tìm công việc Tìm những công việc gì? Trình độ giáo dục chỉ tốt nghiệp cấp hai Quý vị xem tìm công việc gì Tôi gặp được vài thầy giáo tướng Tôi học với họ Đó là cách của trường tư thuộc Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Con đường này đi thông rồi Chúng tôi không giống như trong trường học Học nhiều khoa một, học tạp nham như vậy Chúng tôi chỉ chọn vài thứ để chuyên nghiên cứu thôi Sự thành tựu này đến bằng cách đó Vì căn bản của tôi Biết rồi, nhưng gốc rễ của tôi cắm chưa vững vàng Cắm chưa vững vàng là sao? Là trong cuộc sống có vấn đề Tức cuộc sống chưa ổn định Điều này cổ nhân nói Nói rất hay Thân an tắc đạo long Thân tâm không an Quý vị có ưu lo Có áp lực phật môn thường nói có thực mới vượt được đạo chúng tôi cơm ăn có vấn đề cho nên học gì thì cũng đạt vào hàng thứ hai thứ ba làm sao mà sống tiếp được điều này mới là số một quý vị nghĩ xem cuộc sống đáng thương biết bao khổ biết bao Sau khi học Phật mới có được một chút an ủi Thầy vì giáo là như vậy mà Phật Thích Ca Mâu Ni làm gương cho chúng ta Ngày một đời lang thang không định cư một chỗ Chúng ta lang thang còn có phòng để ở Phật Thích Ca Mâu Ni ở ngoài đồng quan ngủ dưới cây một đêm Một ngày một bữa đi khất thực Nghĩ xem đời sống của chúng ta tốt hơn Phật Thích Ca Mâu Ni nhiều rồi Đây là sự an ủi rất lớn Cho nên Quý vị có phước báo Cuộc sống không có ưu lo Quan trọng là phải nắm bắt thời gian Thật sự 12 năm thì có thành tựu lớn rồi Sự thành tựu đó đích thực là Nổi tiếng thế giới Nếu dùng Hán học thì quý vị là nhà đại Hán học Không phải là giả đâu Một kinh thông tất cả các kinh đều thông nhờ thích đạo của Trung Quốc đều thông Nho thông rồi Phật cũng thông Đạo cũng thông Kinh điển Phật thông rồi Nho đạo cũng thông Đây là chuyện gì? Khai ngộ là tự tánh Trong Kinh Đại Thừa nói rất nhiều Tất cả Pháp không rời tự tánh Tự tánh quý vị giác rồi Thì tất cả đều giác Từ khi hiểu được đạo lý này tôi liền Không dạy Phật học viện nữa Tôi ở trường học dạy học Dạy được 5 năm Rất kỳ lạ Tốt nghiệp cấp 2 lại làm giảng viên đại học Làm 5 năm Tôi còn đã từng làm viện trưởng của Phật học viện Sau này không làm nữa Vì sao vậy làm nhớ việc con cái người ta Quý vị phải y theo Phật học viện Định ra những chế độ cho chương trình này Kiểu sắp xếp môn học xen nhau Tôi không muốn dạy nữa Việc này lương tâm không làm được Lãng phí thời gian Họ học cũng không được gì Chúng ta dùng nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Họ cũng không tin tưởng Trường học không tin tưởng Bản thân học trò cũng không tin tưởng Vậy là chẳng thế nào dạy được nữa Cho nên điều này không thể không biết Sau khi quý vị hiểu được rồi Thì đối với tổ tông năm dốc gieo xuống đất Không thể nói nữa Họ chỉ thị cho chúng ta phương pháp kỳ diệu quá Thật sự trên toàn thế giới tìm không ra được Cho nên ngã ngữ cổ có một câu nói Không nghe lời người lớn Thiệt thòi ngay trước mặt. Không sai một tí nào Nhưng ngày nay có vài người biết được người già Có được mấy người chịu nghe lời người già Quý vị thật sự nghe lời người già Sau mười hai năm quý vị Có thể chỉ đạo toàn thế giới xã hội làm thế nào để khôi phục an định hòa bình làm thế nào hóa giải tất cả tai nạn những năng lực này quý vị đều có được rồi học giả chuyên gia đều định thịnh giáo với quý vị Tôi nói những lời này Tôi tin tưởng Người nghe được là số ít Nghe không hiểu chiếm đa số Nghe hiểu rồi Người có hoài nghi rất nhiều Thực sự được sao? Thực sự được Tôi là một ví dụ vậy Hoàn toàn là dùng phương pháp cũ Cho nên tôi đối với những phương pháp cũ này tràn đầy lòng tin Tôi đem những phương pháp cũ này nói với mọi người Người nào học người đó thành tựu